Boy, I'm trying to reach my mind on a Sunday. The nigga I love on my Thank you. hoa ô liu trong người tôi là một người ba người con đấy là hoa tiêu lưu dòng người vội vàng bước chân qua ngỡ con đấy sao chẳng Thank you.